Free Friday của tôi Và tôi là HR Kyron đây Và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Free Friday của mình Yes Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và nút subscribe Và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh Free Fire của mình đạt được 200k sub nha mọi người ơi Ok anh em ơi Thì anh em có thể thấy rằng là trên tay của tôi đang chính là khẩu gọi là Vector um, Khẩu này tên là gì ta Để tôi vô tôi coi lại cái anh em à, à Cái khẩu này của tôi tên là Vector Vector à, Đây Vector bất bại các bạn ơi Ok mọi người Thì hồi nãy là mình vừa mới quay cái khẩu này xong anh em mà Nhưng mà tôi quên quay cái tôi quên quay cái cảnh rồi là tôi quay cái khẩu này ra rồi Thật sự rất là đáng tiếc luôn Cho nên đó là bây giờ tôi sẽ gọi là hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thử thách Đó chính là sẽ solo với Phong Cận và Sammy Để xem ai sẽ là người chơi bằng rồ nhất nha anh em à, Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ cho anh em luôn là Đây anh em chỉ cần gọi là ấn vô cái chỗ này nè Lật ô kỳ diệu là anh em có thể quay được nha trời nói chung là cái khẩu này quay nó rất là ngon lành luôn anh em ơi chưa biết là thấy như thế nào nhưng mà nhìn hình dáng có vẻ là rất là tuyệt vời rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vô solo với phòng cận với Sammy let's go ok tất cả mọi người ơi và bây giờ chúng ta sẽ gọi là mua vector nha mọi người ok mình sẽ gọi là mua luôn hai khẩu vector thật ra cũng không phải gọi là mua nữa bởi vì là cái vector trong đây tôi đã chỉnh cái chế độ gọi là mình chúng, chúng ta có thể gọi là giống như là uh, lấy được miễn phí cái cây này á mọi người tại vì hôm nay chủ yếu content của mình sẽ là gọi là ghi view anh em hiểu không cho nên là mình sẽ gọi là không có thể gọi là mua cây vector bằng tiền được mà mình sẽ cho nó free luôn đấy ok ok bắn với lại cặp đôi phong sam thì cũng căng lắm luôn á mọi người trời tại vì mình đã solo sim rồi mà mình chả biết tại sao hôm nay mình lại quyết định gọi là solo với phong cận với sammy nữa à ok nha. à, mình thì thật ra thì mình bắn dở lắm cho nên là mình nhường bạn à, bắn à, súng có sơn đấy còn mình thì mình xài súng không sơn nha ôi gì kỳ vậy ok luôn nha ok phong luôn nhá bây giờ mình đi kiếm phong biết bắn đâu mà mới chơi mới chơi ơi tụi mới chơi mới chơi thôi đó đâu rồi nhờ thôi không sao các bạn ơi sam thì mình bắn được nhưng mà còn ghi phong thì hơi khó nhai ờ. đời ok Đâu, phong bắn dở hay mồ à thôi phong đừng phong đừng gọi là khiêm tốn nữa ủa cây đo đâu cây <laughs> mình đang kiếm nè Tao ơi, cái gì vậy? Gì mà chơi trúng tìm vậy? Chơi bắn súng cho mà chơi trúng tìm nha Ủa đâu rồi, mọi người đó chơi rồi Trời ơi, đi nào có thấy đâu. Mình đang ngoài mid nè ngoài mid á đúng rồi mình đang mình thấy bạn đâu ôi ôi ây da trời ơi cay <laughs> ơi cai bạn có gì khiên thì mình cũng có khiên nha cai quên quên quên quên quên quên quên rồi cai nó là sumi trời ơi sumi đâu ra cái đòn tiếng đâu ra nhào đó giật hết cả mình à <laughs> hết hồn thôi ok bây giờ chúng ta solo rồi chúng ta hãy gọi là đi đi ra ngoài giữa luôn nha mọi người chúng ta hãy đi ra ngoài giữa luôn nha tôi đi kiếm bạn mà có thấy bạn đâu tự nhiên em nóc nhà cái thấy bạn lao ra thì mình đi ra giữa mình cũng không thấy nên mình mới đi vòng lại bạn hiểu không Ok bạn luôn Ok giờ đi ra giữa lúc này Ui lâu rồi tôi không bắn à, Vector đây mà Tại vì Vector hồi xưa là trong cái bài Gap Hero đại chiến là mình có từng hát một câu gì Có Vector tôi đều sẽ cân hết Nhưng mà mình không biết là giờ tương lai nó sẽ như thế nào nữa mà thôi không sao ừ. chúng ta gọi là không có được à à gì ả rồi lại gần nếu mày không muốn đến cái gì đây ôi đau á đầu quá ôi ơi. cái đó đặt bơm keo đỉnh đó nha ôi chết cha mình mua mua bơm keo rồi cay ơi à ai da trời sao bắn bắn ơi bắn bắn đây đi đây không bắn đi đâu quá đâu quá đi à, à. Trời trời Cà xin Sky Sky Set xin xin xin đừng bắn tôi à, trời ơi trời ơi chưa hồi máu kịp không à tại sao mày bắt nạp cay như thế mày bắn đơn giản thôi ôi ai biểu cay kêu một cân hai chi cảm giác bị xúc phạm á cho nên rồi à, không ừ. rồi xong rồi tôi biết vết nha rồi xong rồi bây giờ phong sẽ không chơi gọi là gì ta à, à, gì vector nữa để cho cay bắn vector đi mình sẽ chuyển qua mình bắn ak đồng xanh ok <laughs> chơi ak đồng xanh luôn ak đồng xanh luôn đây mà mình cảm giác hối hận quá mình hối hận khi mà mình chơi cái kèo nữa mọi người ơi mình cảm giác hối hận kèo chơi <laughs> kèo đã đây đã chơi à, chơi còn solo chấp hai nữa hóa ra ca nên mời simi vào để Đúng cảm giác đợi cô đơn thôi cái này là cảm giác cô đơn rồi đấy buồn lắm mọi người nhưng mà làm sao thấy không rồi nha thấy cũng có làm đâu bạn ơi ôi <laughs> ôi ôi mới tắt Uniki mới tắt Uniki trời ơi trời kia vậy phong ông, ông bật vô chơi chi vậy phong rồi rồi rồi để để, để tắt Unity <laughs> rồi tắt Unity chơi nha nãy giờ, nãy giờ mới tắt Unity nha mọi người hồi nãy giờ à, mình mới tắt okay. Unity ông phong phong vô tình bật thôi vô tình bật giờ tắt rồi Uầy, lên lên lên lên vừa mới tắt Unity xong cảm giác tự tin hả gì chết một mạng rồi thấy hơi buồn buồn rồi đó không sao mà có gì đâu okay, mà lâu ơi. mình mình thả thôi bông thả thôi <laughs> đang thả. nuôi đang nuôi cho bé nhẹ đó, đang nuôi, thả Mình nuôi cho cây mập mập để mình uh, giết sâu đúng không? À, sao đâu vậy? Ôi gì vậy? Ôi, cây đốt, cây đốt, cây đốt, cây đốt, cây đốt Đâu chưa, à. đâu chưa Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu Đâu phải nồi à. luôn Ok Đâu, đâu, đâu, đâu, cái này đâu thiệt các bạn ơi Đâu chưa Sam ơi, tiến lên đi Sam À, trời ơi Đâu, đâu, đâu Phong sau lưng kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa Ây à, ơi, ơi Đúng rồi Đúng là Cười quá Đúng là tắt Yuriki rồi, chơi nó xịn hẳn cái em ơi Trời ơi, thiệt thiệt thiệt tắt Unity rồi chơi ghê không rồi trời ơi cuộc sống mà Sam Sam đâu phải ai cũng mắng được à. lúc nào cũng hay đâu Sam đúng mình tỉnh Sam đúng đúng đúng đúng bây giờ chúng ta còn đến năm dáng rồi các bạn ơi cho nên chúng ta phải cố gắng lên thế nào let go let go bắn hay quá các bạn ơi mình đỡ không nổi rồi thôi thôi bạn đừng nói vậy bạn bữa mình mới bắn thua sim á <laughs> chơi thua sim luôn hết hôm bữa không tin được rồi chơi thua sim luôn <laughs> bữa anh em nào có coi clip tôi solo với simi xong anh em đừng quên gọi là để lại bình luận bên dưới nha mình không tin được sim là lên trình sim lên trình sim giờ lên trình lắm sim giờ bắn kiên lắm còn mình thì chắc ác lắm đúng không mình giờ mình cũng bỏ hai ba tuần rồi các bạn nên là bắn hơi bị uh, xuống trình tí nhưng hỏi em sao mình chỉ cần luyện lại một thời gian là mình sẽ bị à! cay con cay con hả cay con đó là điều mình không ngờ mình là mình hổm hấp thỏm mình xuất hiện trước mặt bạn sao mình lại xuất hiện sau lưng bạn mình giống như là một à hút hà hút hà thấy không mình giống như một nhẫn giả vậy cả hiểu không ờ phong là một ảo thuật á phong nhưng mà nhẫn giả ông là ảo thuật rồi pha đã không để ý anh em ơi nhưng mà thôi không sao rồi mình cũng thắng được hai trận rồi cũng không sao các bạn ơi làm lại thôi nếu hôm nay mình sai thì ngày mai mình làm lại còn nếu mà thất bại thì thôi vậy đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi mình nếu thất bại nhiều ờ. quá anh em bỏ rơi thiệt ok <laughs> ok làm lại ờ. nhá lên đây nha anh em lên đây nhá ok nha Không ơi ông phải bảo vệ tôi chứ Nghĩ sao mà để cái đó bắn tôi chết trước vậy Thôi Yên tâm Sam cứ lên đi tôi bảo kê Sam cho Nhớ nghe nhớ nghe tôi tin tưởng á Cái gì đấy cái gì đấy Đây là sức mạnh của cặp đôi kìa Cái gì đây à! Một người bắn uh, vector Một người bắn uh, súng ngắm ừ. Ôi trời ơi đó được Lên Sam ừ. ừ ơi thôi à, à. cái gì vậy tao nó nhìn tao mù mắt nha ông mặc cái gì mà viên ngón chân người ta vậy Phong ơi Quên Unity Quên quên tắt Unity Unity kẹt hơi nhiều nha Tao bị mở đời Đừng nhường mình nữa ông ơi Đừng nhường nữa quên quên quên tắt kia có nhường đâu nhường đâu mình đánh bắn bình thường mà không hề nhường không hề nhường okay, bắn okay. gì mà dưới con chân vậy ok phong quên tắt uniki nha mọi người có nhường ấu nhường ấu <laughs> điên nhường ấu sao được không ok Ôi ờ, lại nha trời. lại nha đang tỷ số đang cân bằng ờ. rồi anh em ơi à. không tại ra tôi sẽ là người trọng tái mọi người tại ra tôi không nên bắn mọi người ạ đó nhưng mà tại vì cai cai chấp cai chấp nên thôi tôi phải bắn cho cai đỡ buồn chơi hệ trọng trọng tái là gì sao trọng tái trọng tái trời ơi Chùm bài nó bị bắn chết trước hết á Mùa <laughs> kia Người thấy bơm keo Thấy bông keo mà không thấy nghe Tôi thấy cay lấp lợm đó Cay cay mặc bộ đồ trắng hợp đây cay Vậy bắn là cay Trắng bắt luôn Ồ có ý nào sai lầm của mình là mặc bộ đồ trắng đó mọi người Không đúng đắn đó cay Đúng á đúng á không ra đâu À <laughs> bơm keo Ôi ôi ôi Sam ơi tiến lên Tiến lên Trời ơi <laughs> trời ơi sao bắn theo một màn nè <laughs> giảm bắn thân của tôi đó đừng có đừng có hay quá sao mày Ôi tự hào vậy sao sao kinh quá Vậy này bắt đầu tôi bắt đầu tôi bắt đầu thấy có một dòng sức mạnh truyền qua cái súng của tôi Ui rồi sao bắn kinh quá các bạn ơi Rồi chị em nhà sim sam bây giờ bắn kinh lắm Phong ơi giờ nhiều khi anh em mình solo cũng lại đâu Biết điều đó là tốt rồi ủa tôi đang bỏ sim <laughs> sam mà ừ ừ biết điều đó là tốt rồi à, không đơn giản là nóc nhà thôi đơn giản là nóc nhà thôi sau này hồi trước là tụi mình có hay làm những cái video như kiểu như là cặp đôi phong cận cây gôn solo đó các bạn hiểu không nhưng mà sau này chắc mình nghĩ là phải là mình với với lại phong phải solo với sim sam mọi người ơi tại vì sim sam bắn lên trình lắm rồi đâu nha tôi nghe tiếng súng ờ, bong bong qua đây nè trời ơi hất hồn hèn ơi sao phong có thể Uầy, như vậy tơ anh em ơi cậu vector này bắn nhanh thật sự wow. vector bắn gần nó đau lắm đúng là đúng như cái tên của nó anh em à vector bất bại rồi kinh nó bắn cây động cây này bắn rất là nhanh rồi mọi người thường biết là vector nó đã bắn rất là nhanh rồi nhưng mà cái cây này nó còn nó còn tăng thêm mấy phần trăm uh... Sam ơi người ta có thể mua lần hai cây vector ta cầm hai tay mà sao mua một cây sao tôi không biết mua tôi mới cầm hai cây hiểu không nữa, thì mua thêm một cây nữa đi phong chỉ cho rồi thêm cây nữa rồi mua hai cây rồi, rồi. bấm vô cái hình có hai cái cây súng uh, chéo nhau ấy à từ từ cần cho hả từ từ để tôi nhấn coi trời ơi Dạ ok, ra đây Hải con kêu trước nhá Hello Cai Chào không? Chào Cai Không thôi, à đây đây, đây, đây, đây, đây. Đây, biết cầm rồi Có vết từ cu giòn sẽ cần hết Đừng lại gần nếu mày không muốn nít Gì nít gì? Của cay rồi cái <laughs> đâu rồi, chỉ có trời biết à, à, Trời Cái này người ta gọi là cái gì ta à, cái gì nhỉ à, cái này ta gọi gì nhỉ à, quân ờ, cờ cái gì đó người ta gọi là gì nhỉ à, à, gì à, đập ong gì đập gì ong gì, lưng ong gì đó Trời không phải, không phải Cái này là cái gì mà à, độ cái gì à, cái gì à, gì à, gì vậy trời thôi về đây thôi thôi ba không nhớ cái gì hết trời ơi trời nhục không à điệu ừ. hồ lý sơn <laughs> hồ lý sơn điệu hồ lý sơn điệu hồ lý sơn là cái người tấn công phía trước một người bị tên một người tấn công phía sau phải không này khó hoàn sát lắm anh em ơi trời giờ kỹ năng mình không có nên nào mà quan sát phải gắn cái mắt đằng sau lưng á đó mà thấy được là giờ <laughs> mình phải gán cái mắt sau lưng mình mới nhiều khi mình bắn được trời ơi kìa ra kìa ra kìa ra kìa ôi Không ơi, từ từ Phong ơi, từ từ Phong ơi Giờ cay đâu nhiều khi mà không thấy à! à, <laughs> trời, cay, cái, cái gì vậy trời Đâu này thì áo gọi này là này ta gọi là điệu hổ đi sơn cả hiểu không mở ờ, giờ tôi sao cái gì á tôi cái gì hết mà tấn công phía trước nha phong tấn công về phía sau nha phong sẽ chạy từ phía sau không tấn công à, làm sao rồi ơi chúng ta vẫn còn cơ hội chúng ta vẫn còn cơ hội làm sao mà thua được rồi trận này win nữa là mình win luôn á Sam ơi, có anh Sam ơi. Ok ok ok. Win win là win thế lao, nhìn này bây giờ. Ok. Mới mới đi hai bàn phím mới, bây giờ mình mới đi hai bàn phím mới nè. Ok. Ok, ủa hay mới nhanh vậy. Ờ nhanh lắm. Cầm cái gắn gắn okay go luôn nha. Bây giờ nè, Phong sẽ lẻn ra phía sau cài nha. Phong uh, lẻn phía sau cài còn Sam tấn công phía trước okay, nha. Ok ok ok. Ok ok. okay. ờ mình thấy cay nè đó ờ, sam sam núp ở đây nha phong lãng ra sau cay nha ok rồi trời ơi thấy cái đít cay kìa cái gì cái gì mà ghê vậy trời ê gai bẫy ơi bị gai bẫy rồi gai bẫy ơi ôi tam ơi qua bảo kê cho phong không đang hồi máu bị hồi bẫy rồi bị gai bẫy rồi ủa đâu rồi ui không ơi, không ơi, không ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đâu quá, đâu quá, đâu quá, hồi máu Hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Hồi nha, hồi nha, nha. Hồi máu gì? Chỉ có bên mình hồi máu thôi. Ai cho bên bạn hồi máu? Buồn quá. Sao cho một cân hai hả rồi trời thôi nói chung là mình chơi như thế cũng khá lắm rồi anh em mà nói chung là phong với sam bánh rất là kinh mình chơi thế là mình nghĩ là mình cũng khá lắm rồi nói chung là mình rất là thích khẩu gọi là factor bất bại này các bạn ơi bởi vì là nó đã tăng cái uh, gì ta tốc độ bắn của nó lên rất là nhanh và mình bắn thực sự rất là phê luôn và có lẽ là video free fire của mình sẽ phải kết thúc tại đây thôi và nếu mà bạn nào yêu thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và một nút subscribe nha còn bây giờ thì bắt Ủa? À, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo Bye bye